Với nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của người tiêu dùng, khu vui chơi thiếu nhi không còn là nơi giải trí đơn thuần, mà còn là nơi giao lưu giữa cha mẹ và con cái cùng các trải nghiệm đắm chìm trong vui nhộn. Các nhà thiết kế X-Living đã từ bỏ cách tiếp cận thiết kế truyền thống là dựa vào các công nghệ thi công có sẵn để xây dựng lại trải nghiệm người dùng hoàn hảo nhất. Xem xét đầy đủ và đáp ứng nhu cầu tâm lý của các nhóm đối tượng khác nhau, Melon Club không chỉ trở thành một sân chơi trong nhà rộng lớn dành cho cha mẹ và con cái, mà còn là một miền đất mơ ước bứt phá mọi ranh giới trí tưởng tượng giữa các thế hệ, đồng thời như một cuốn album lưu giữ khoảng thời gian tươi đẹp nhất tuổi thơ. Khung cảnh bầu trời đầy sao huyền bí và kỳ ảo cùng chiếc quầy tiếp tân lạ mắt, dưới hiệu ứng phản quang của Trần Gương, đã tạo nên cảm giác siêu thực cho khu vực lễ tân, ngụ ý rằng người tiêu dùng sắp bước vào một thành phố trong mơ chỉ có trong chuyện cổ tích theo đường hầm ngôi sao đến khu vực thay giày và gửi đồ. Những chiếc tủ giày hình ô tô được xếp xen kẽ và sắp xếp thành hàng. Không những làm tăng tính động cho một khu vực tưởng chừng như rất khô khan, mà còn nhanh chóng khơi gợi trí tò mò của khách hàng và thu hút họ chú ý đến không gian tiếp theo. Là đầu mối giao thông của khu vui chơi, khu vực Melon City vừa là nơi chuyển hướng giao thông vừa là nơi giao thoa của các luồng khách đang di chuyển trong khu vui chơi, Bước vào thành phố, những ngôi nhà mô phỏng thiết kế kiến trúc của cung điện Potala đã làm tăng cảm giác tinh tế cho toàn bộ thiết kế. Không gian sử dụng cho sân khấu có màu sắc rất phong phú và ấn tượng, thể hiện sự bí ẩn và kỳ cục trong câu chuyện cổ tích của Grimm. Nhà thiết kế đã mượn khái niệm NPC, nhân vật trong trí tưởng tượng trong trò chơi điện tử để tạo ra một số lập trình cho con rối chỉ đường một cách độc đáo. Rối chỉ đường được đặt ở nhiều nút giao khác nhau của lối đi, không chỉ mang chức năng chỉ dẫn mà còn tạo thêm sự sinh động cho câu chuyện của nhà thiết kế. Với hình ảnh chiếc đồng hồ giải rác ở tất cả các góc và các khối xây dựng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nêu bật ý tưởng như thời gian còn rất dài và câu nhiều câu chuyện thú vị đang ở phía trước. Sự pha trộn sống động giữa màu tím huyền ảo và các giải sóng phóng lớn thích tính chất vui vẻ của trẻ. Không giống như leo núi trong nhà truyền thống, những bức tường nền trắng với điểm tựa màu đỏ cũng như những chấm đỏ kéo dài xuống mặt đất trong khu vực leo núi của Melon Club đã cùng nhau tạo ra một cảm giác nghệ thuật đầy phong cách và kỳ lạ. Câu chuyện xuyên suốt theo chủ đề cũng mở rộng đến khu vực nhà hàng. Các cột giống như ống khói được tô điểm bởi các quả cầu lớn trong suốt và các chấm trắng bất ngờ trên mặt đất tượng trưng cho những đám mây Bên trong quả cầu trong suốt là khu vui chơi cho trẻ em với các bàn ăn được bố trí xung quanh. Nó giúp bố mẹ dễ dàng hơn trong việc trông trẻ đồng thời tận dụng không gian một cách hợp lý. Toàn bộ dự án đã thể hiện xuất sắc chủ đề sân chơi trong nhà dành cho cha mẹ và con cái, thể hiện sự hoàn chỉnh và nhất quán cao trong cách kể chuyện hợp lý và hài hòa không gian. Thiết kế đường nét tinh tế kết nối các khu vực công năng khác nhau nhưng vẫn hợp lý với các luồng giao thông của du khách. Cách bố trí không gian thông qua một cốt truyện hoàn chỉnh đã dẫn dắt người tiêu dùng trải nghiệm một hành trình tương tác tuyệt vời giữa cha mẹ và con cái. Trong một không gian hạn chế về diện tích, nhưng giải quyết vấn đề theo góc nhìn của những đứa trẻ đã đáp ứng đúng nhu trải nghiệm siêu thực của người tiêu dùng. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy những thiết kế của tương lai hướng tới tối ưu hóa không gian vui chơi gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Tại Việt Nam, Skynex đang là đơn vị tiên phong và kiên trì với lối thiết kế lồng ghép câu chuyện vào không gian chơi, có thể kể đến rất nhiều các công trình như Sky Kid Long Khánh Đồng Nai, Sky Kid Quy Nhơn, Đầu Đầu Kid Club, Comai A. Bằng nhiệt huyết yêu nghề, tình yêu và ước muốn tạo ra những thế giới tuổi thơ cho trẻ nhỏ, Skynex đã không ngừng cho ra đời những khu vui chơi mới, hiện đại và nhận được sự đón nhận đông đảo từ nhà đầu tư, phụ huynh và đặc biệt là các bé thiếu nhi. Xin cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh Sky TV. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.